Ê anh Dô, anh đánh giá thế nào về trận đấu sắp tới giữa câu lạc bộ Nam Định với câu lạc bộ Hà Nội? À trận đấu siêu kinh điển của bóng đá Việt Nam phải không? Theo kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp của tôi thì trận đấu này có chuyên môn rất cao. Tôi đánh giá cao câu lạc bộ Nam Định tại vì họ được thi đấu trên sân nhà thiên trường. Mà khán giả thì bạn biết rồi đấy, phải nói là chất cuồng nhiệt nhất thế giới. 4-0 cho Nam Định nhé. Bóc ba xin kính chào bà con Nam Định nhé. Gần đây bóc ba đang thấy buồn lắm. Cơ mà nó lạ lắm. Hiện tại tôi đang là cầu thủ tự do chưa biết đi đâu về đâu. Nghe nói câu lạc bộ Nam Định đang cho ngoại binh thử việc phải không? Nam Định là một câu lạc bộ mà mọi cầu thủ đều muốn thi đấu. Gần đây nghe báo chí nói rất nhiều về tôi. Cụ thể là tôi nói xấu câu lạc bộ Manchester United. Ô bình thường mà, Kệ thôi, tôi bỏ ngoài tai hết và đang ngóng chờ để được xem trận đấu giữa Nam Định và Hà Nội vào cuối tuần này. Nam Định có lối chơi máu lửa, có lượng khán giả đẳng cấp số 1 thế giới. Tôi dự đoán Nam Định thắng nhẹ ba trái.